Ôi dạo này nhiều skin nhiều súng hấp dẫn quá ngày giờ vậy mà bữa giờ chưa có tiền gọi là quay súng nữa Buồn quá <laughs> Alo à, Alo vậy xem Ủa hình như tôi nghe là như hồi nãy là có ai spoil tôi nghe là như Free Fire có skin mới đúng không ờ, Thì ờ à, à, đúng rồi cũng có skin mới á Skin khủng long gì á mặc bộ đồ khủng long gì đó Ồ thế hả trời đất ơi, mấy bữa nay có skin khủng long các kiểu đồ nhưng mà tôi không có tiền để quay thôi. Dạ, ủa, bây giờ Sim không có tiền thì Sim gọi là đi ờ, làm, Sim kiếm tiền, Sim vô, Sim quay. Trời ơi, chứ Sim nói cay làm gì đúng không? <laughs> Thôi cả hiểu ý Sim rồi mà. Trời ơi đất ơi. ơi, người ta có bồ người ta tặng thiên dạ. Chà. long các kiểu trời ơi người ta sướng quá trời ừ, thì thì thì, thì à. ủa ủa ủa thì thì cay có nói là sim cay không tặng cho sim đâu rồi bây giờ ủa? sim thích cho skin đúng không thích gọi là skin súng đâu đúng không rồi ok cay gọi là quay cho sim phát một luôn trời đất <laughs> ơi tưởng gì chứ trăm ba mấy cái này à. dễ mà sim trời sim thấy cái mặt cay không mặt cay đó <laughs> ờ à, nói chung là ông mà ông hứa ông, ông tạo skin cho tôi đúng không skin sống các kẹo đồ skin khủng long đúng không ờ, ờ thì <laughs> rồi ok cái hứa luôn cái hứa là cái sẽ tặng luôn mà cái hứa là cái tặng là cái hứa là cái sẽ tặng mà đó được rồi ok ờ. sim cứ yên tâm bây giờ sim chỉ cần ngồi sim ngồi sim chờ thôi bây giờ cái sẽ vô cây quay tiền cây nạp kim cương vô cây quay liền cho sim luôn nè ok <gasps> ừ, đẹp luôn trời cay nói mà suy, suy nghĩ cay lại đó suy thấy cái gì không suy thấy cái này là cái gì không đó thấy không đây là gọi là kiểu như là tình yêu không tình yêu của cay đó cay sẽ bây giờ cay sẽ vô cay nạp xu kim cương vô cho sim nè ok ok ok uy tín á uy tín luôn ok uy tín uy tín <laughs> <laughs> Trời đất ơi thề với anh em luôn á là Mình đã hết tiền rồi mà bây giờ bà Simmy bà còn kiểu như là Cây ơi gọi là quay súng này cho Sim đi Quay skin này cho Sim đi cái thứ Trời đất ơi bà giờ không lẽ mình không quay đúng không mọi người Trời ơi người ta nói á là phận 12 gì phận 12 bánh nước Con gì phận con trai 12 bánh nước Trời ơi người ta phải gọi là phục vụ người yêu đó anh em ơi Thôi thì không sao đâu tiện thể thì qua đây tôi cũng gọi là muốn giới thiệu với anh em luôn Đó chính là shop hr. vn shop hr. vn là shop để chúng ta có thể gọi là quay vòng quay may mắn cũng như là nhận được gọi là kim cương giá rẻ cũng như là có cơ hội những kim cương miễn phí anh em ơi thì nói chung á là bây giờ nếu mà tôi muốn nạp kim cương hay là tôi muốn quay kim cương hay là tôi muốn gọi là chơi những cái sự kiện gì đó của free fire á thì tôi sẽ lên gọi là shop hg shop hg này là của hero team luôn nha anh em đó anh em nhìn nè không vừa mới vô là có cái hình của hero team này đó hình y tín không dù trong đây cũng nói chung là nói chung là kệ đi cái hình này cũng gọi là có những thành viên khác ngoài hero team thì nói chung là cũng thuộc thuộc gọi là Hero Media đấy anh em à Đầu tiên thì nếu mà anh em vào ngay shop HR thì mình nghĩ là chắc là các bạn cũng đã biết gọi là shop uh, gọi là kiểu bán phạt Free Fire các thứ rồi đúng không nào Thì vô nếu mà anh em muốn chơi thì anh em kiểu có thể gọi là nạp thẻ vô bằng kiểu Viettel này Vina Mobile này, Vinaphone này, Mobifone này các thứ rất là nhiều luôn Và các bạn có thể nạp vào những cái mệnh giá khác nhau Bây giờ mình sẽ gọi là xuống đây và sẽ giới thiệu cho mọi người uh, xem một số vòng quay bên mình nha Hiện tại là bên tôi đang có gọi là tình new Skyler không đồng nè Rồi uh, vòng quay gọi là skyler xây búi già Vòng quay Skyler 2021 Vòng quay quỷ dạ xoa 19k Nói chung là những cái vòng quay này nó rất là rẻ luôn anh em mà Anh em chỉ cần gọi là bỏ ra tầm hai chục ba chục gì đó Để anh em gọi là vô đây anh em quay thôi Thì các bạn có thể gọi là có cơ hội gọi là nhận được kim cương Kiểu giống như là rất là nhiều luôn ấy Nói chung là nói chung là tôi thấy cái này khá là hay Cho nên là nếu anh em tiếc anh em vào đây quay Để có như là ủng hộ Hero Team bọn mình nha Trời ơi tôi nói thiệt với anh em lương tháng có ba bốn triệu à anh em ơi Lương tháng tụi tôi có ba bốn triệu à cho nên khổ lắm anh em tề luôn ấy Thôi bây giờ mình vô đây đây mình quay thử cho mọi người xem à, gọi là cờ tỷ phú năm mới 2020k này nha Tôi sẽ gọi là quay ngay Đấy, bấm vô quay ngay này Tôi chơi này Ui trong đây có nhiều trò hấp dẫn đấy đây như các bạn có thể thấy là ạc của mình đang còn 9 triệu luôn anh em ơi chợ tôi tôi nạp 9 triệu vô đây tôi chơi luôn á à, bây giờ mình sẽ chơi quay ngay nha rồi ok quay xuất sắc xuất sắc quay một ngàn kim cơ đủ lời nha anh em cái này là lời nha tại vì á là mình nạp có 20 ngàn vô mà mình quay chúng được một ngàn kim cương là tính ra là quy ra tiền mặt là cũng hơi bị nhiều luôn ấy mọi người à Ôi đỉnh vậy rồi anh em ơi à, Tôi sẽ quay thử cái gọi là quay thưởng Tết Tôi sẽ quay từng cái cho anh em coi thử luôn Là trong shop của bọn he bọn mình ờ, Tôi xem nói này bọn Hero Team anh em tôi mất dạy quá Nói chung là cho mọi người coi là trong shop của bọn mình Sẽ có những cái vòng quay gì hấp dẫn nha Ok quay thử nè à... Wow Chín ngàn kim cương anh em ơi Đù hai trăm kim cương Oh my god Đỉnh phải rồi Thề luôn đây Ôi đỉnh vậy các bạn Nói chung là cái nào nó cũng sẽ có giá của nó nè anh em ơi Cho nên là anh em vô đây quay Ồ ờ, mình quay thử cái dòng quay quỷ này coi uh, Ok quay nè Quay quay quay quay quay ơi 300 kim cương à ít phải nói chung á là ở trong cái vòng quay gọi là shop hr này của bọn mình á nói chung là nó hên xui hơi bị nhiều nha mọi người cho nên là nếu mà mọi người gọi là quay được 100 hay 200 kim cương gì đó thì anh em cũng đừng có buồn bởi vì trong đây đa số là hên xui thôi ở trong đây thì cũng đây các bạn có thể thấy ờ, trong shop bọn mình thì cũng có khá là nhiều bạn gọi là chơi những cái vòng quay may mắn này luôn nè Oh! 9999 kim cương Oh my god Oh my god Oh my baby Anh em ơi Bây giờ tôi nghĩ là cũng đã đủ kim cương rồi đó Bây giờ tôi sẽ gọi là rút kim cương ra Để uh, gọi là nạp vô nick của Simmy Rồi sau đó gọi là tặng quà cho Simmy nha Ok anh em ơi Bây giờ chúng ta đến với cái phần gọi là hơi bị hấp dẫn luôn Đó chính là rút kim cương này Ngay giờ tính là bây giờ tôi đang có 13.000 kim cương Bây giờ tôi sẽ gọi là rút lần lượt vô UID của Simmy nha à, Đây Đây là UID của Simmy hiện tại là đang gọi là một năm rồi đúng không đâu để tôi coi ờ ok đúng rồi bây giờ tôi sẽ rút nha hiện tại là simi đang có gọi là nói chung là khoảng ba ngàn kim cương thì bây giờ mình sẽ rút thêm khoảng ờ, ờ, bảy hoặc là tám ngàn gì nữa để quay ờ, skin cho simi nha anh em chờ chứ tôi làm gì có nhiều tiền để tôi gọi là rút đâu trời ơi nói chung là mình có nhiêu đây kim cương nhưng mà mình phải biết xài nha anh em trời xài hết là uổng lắm luôn á nên đây là mình phải xài mình chi vô những cái gì nó hợp lý tí dù tôi biết là tôi đang chi vào để tôi tặng người yêu anh em à ok bây giờ mình sẽ nạp vô và sau đó quay vòng quay may mắn cho kim cho kim cương quay vòng quay may mắn cho simi đó vậy đó mấy má ok tất cả anh em ơi thì sau hồi nãy giờ thì bây giờ tôi cũng đã gọi là rút kim cương thành công và nạp cho simi khoảng hơn 6.000 kim cương rồi mọi người ơi thì bây giờ tôi sẽ gọi là kiểu như là vô rồi sau đó mua cho simi cũng như là quay cho simi một ít súng cũng như là một tí ờ, gọi là uh, skin gì đó nha mọi người nói chung là mình khá là tiếc bởi vì là hôm bữa giờ á mình không có quay sớm cho simi cho nên nó là hiện tại là theo tôi thấy hình như là cái uh, gì ta cái bản thiết kế khủng long này nó hết hạn rồi anh em ơi nó hết sự kiện rồi sao ấy cho nên là tôi không có quay được cái này này trên Simmy thì nói chung là thôi không sao đâu Sim mà Kai sẽ còn tặng cho Sim gọi là nhiều kim cương nữa mà chứ đâu có phải là Kai tặng đợt này hay không đâu cho nên là hy vọng là sau này nếu mà có sự kiện gì đó mới thì uh, tôi sẽ gọi là quay nhanh hơn một chút xíu chứ không có để chậm như bây giờ nếu để mà chậm như bây giờ thì không có quay chúng được nữa rồi mọi người nói chung là cũng khá là buồn đấy nhưng mà uh, ở trong đây hình như là bản thiết kế khủng long hay là chiến thần hay là khải quỳnh thì đều không có màu xanh lam của Simi các bạn ạ à. thật ra cái màu xanh này là cũng có này nhưng mà cái màu xanh này thì nó hơi um, nó hơi theo hướng của màu phong cận anh em mà nhưng thôi không sao đâu các bạn ơi Mình sẽ gọi là quay cho simi ờ, những cái thứ khác anh em hiểu không Nói chung là như thế Ok, ô oh, tính ra cái skin này là nữ nè anh em Ôi nó được thì tí nó một tí nữa tôi sẽ quay cho simi cái này nha Còn bây giờ thì tôi sẽ quay cho simi uh, cái uh, gọi là Ô oh, cái cây súng gọi là mảng xà này hôm bữa tôi thấy đang hot trên gọi là tiktok là à, lộn trên ờ, clip quá trời luôn anh em bây giờ mình sẽ qua cho xin thử cái này nha bây giờ chúng ta sẽ loại bỏ hai thứ mình sẽ loại bỏ hai cái này đi rồi sau đó xác nhận rồi ok quay thế nào đấy quay ok không nhắc lại lần nữa ok ok ok bye bye Ôi trời, ơi được một cái ván Trời ơi một cái ván trượt Ok nói chung là quay cái này là chắc chắn trúng rồi anh em à Nói chung là quay cái này là tôi chắc chắn là trúng luôn rồi Không thể nào mà không trúng được các bạn hiểu không Đấy rồi đấy ok rồi ok Chắc chắn là chúng rồi Sau đó chúng thì cũng mất một đống kim cương anh em nè Đó thấy không Tới cuối cùng nó mới cho anh em ơi Ok, cây uh, ờ, MB40 mảng xà Hôm bữa cái cây này thì tôi có test thử rồi Nó bắn khá là hay anh em ơi Cây này nó bắn, nó nói chung là nó có một cái độ êm nhất định á Và mình thấy nó rất là kiểu, nói chung là bắn nó rất là tuyệt vời luôn ấy Cho nên là nếu mà anh em nào mà thích ấy Thì anh em có thể gọi là quay cái cây này Bởi vì quay chắc chắn là chúng mà uh, Ở đây thì chúng ta có vòng quay uh, gì bay màu này Rồi, ù uh, uh, cái skin nữ này Uầy, được này anh em ơi Skin nữ đi nhìn có vẻ được này Còn xuống này coi là có vòng quay gì nữa không ta à, mình sẽ quay cho Simi chắc là mình sẽ quay cho Simi một cái con gọi là chiến thần bóng đêm đi ha tại vì là dù sao thì nó cũng có màu xanh đấy cho nên tôi sẽ quay cho Simi cái con dòng quay uh, cái con chiến thần bóng đêm này nhưng mà cái con chiến thần bóng đêm này thì chúng ta sẽ cần hai cái đầu và bốn viên đá chế tác ok quay nó nào năm lượt Ok được một cái nè em ơi Đấy được một cái này cũng khá là hấp dẫn đấy Tí nữa quay nhầm quay bên này mới đúng này rồi ok ok ok Ok luôn Đây rồi Một cái rồi Quá là chuẩn luôn Mở thêm nè Mở thêm nè Mở thêm Mở thêm nè Ôi không chín à Yeah trời ơi không dính luôn Không dính luôn trời ờ, ờ. Không dính luôn trời ơi bé bá ơi à, Còn một cục rồi Cố lên em ơi, chúng ta cần cần hai cục nữa, cần hai cục nữa chứ là cần thêm một cái đầu nữa. Ok, được một cục nữa rồi, một một cục đá chế tác nữa thôi. Đá đá tác chế gì đó tôi chả biết nữa. Ôi trời ơi, quay cái này đau thận quá. <laughs> Toàn là tiền. Ok, đủ cái này, bây giờ chỉ cần thêm một cái đầu nữa thôi, một cái đầu nữa thôi. Một cái đầu nữa thôi Chỉ cần một cái đầu nữa thôi Một cái đầu nữa thôi Và Vãi Tại sao lại ra ấy Tới lúc mà người ta không cần nữa thì nó mới đầu ra Không hiểu nổi luôn đấy Nhanh nào Trời ơi không ra luôn Tốn tiền quá tốn tiền quá Ôi không ra là không ra các bạn ơi Không ra thật luôn à Ơ à, Vãi Đây rồi Cuối cùng quay hồi nãy giờ nó cũng ra Nghe mà quay chín thành bóng đêm này Okay, yes. và mình đã quay cho Simi được con gọi là chiến thần à, gọi là à, thiên chiến thần à, gọi là hàng băng anh em à đấy con này thì nói chung là cũng khá là ok đấy nhưng mà nói chung là tôi quay cái này cho nick Simi nó vip vip hơn tí rồi chứ tôi nghĩ là bà Simi bà sẽ gọi là sử dụng cái skin này anh em mà ở trong đây thì à, tôi sẽ coi coi là vòng quay hầu như là bây giờ tôi thấy hết vòng quay đó thật ra tôi vẫn vẫn có thể quay những cái này cho Simi nhưng mà tôi nghĩ là Simi sẽ không thích những cái này đâu cho nên là bây giờ tôi sẽ vô kho vũ khí rồi vô kho vũ khí cây uh, tiểu liên cây hồi nãy là cây M40 này đấy Cây này nó chất này mọi người Xem nó sẵn chờ này Hay Nhìn nó chất như thế mà anh em Nhìn cây này thề với anh em là nhìn, nhìn nó chất vãi nồi luôn đấy Từ từ mình vô chợ thủ coi Chợ thủ của Simi thì hiện tại là đang có một con này thôi hả Mình nghĩ là chợ thủ thì chắc là cũng không có cần nhiều đâu Mình quay súng đi nhờ Vô quay súng anh em nhờ Vũ khí này Hộp này uh, Gói này, nhân vật này, thời trang này, các thứ này ờ, Từ từ hình như là Simi chưa có gọi là từ từ để tôi coi cái anh em ơi ở trong phần gọi là tủ đồ của Simmy Simmy à nhầm trong phần nhân vật của Simmy Simmy có Skyler chưa nhờ ồ oh, Simmy chưa có Skyler luôn phải nhận này bá chưa bá chưa nhận con Skyler luôn Đây nhân vật Skyler của chúng ta là 599 uh, à, kim cương nha mọi người Mình sẽ mua cho Simmy con Skyler Tại vì thực ra là Skyler này Simmy cũng không có sử dụng nhiều đâu Nhưng mà nói chung là kiểu uh, mua cho nó có với gia đình dòng họ anh em hiểu không Bởi vì là skin Skyler này nói chung là tôi cũng là Sky nên tôi thấy thế tôi mua thôi anh em <laughs> Ok, u uh, cái này màu xanh biển nè anh em hmm. Mua cái này đi, mình mua cái này ha Mua cái này xanh biển này trang bị nhanh luôn Rồi sau đó bán chuột thì uh... Cái này thì cũng khá là cute đó mọi người uh... Mua luôn chặn bị luôn rồi ok rồi sau đó là ba lô này Ba lô mình kiếm rồi ba lô thì cũng không có cái nào gọi là quá đặc biệt anh em mà nói chung là trong ba lô này cũng không có gì quá đặc biệt ok bây giờ simi chỉ còn một ngàn xu thôi tôi vô tôi quay cái súng đại nhá anh em tôi quay đại cái súng rồi nhá quay uh, súng ngày cho nó thích thì quay thôi mình sẽ kiếm một cây uh, ờ, súng nào đó màu xanh mà mình quay cho simi nha cái cây nhà mà sim hay sử dụng một chút xíu ờ, cây mà sim hay sử dụng uh... Đây, xin cái này, đúng rồi simi rất là hay uh, sử dụng cái này luôn Quay Woo! Và 24 giờ, ôi Đây rồi anh em ơi Đây rồi, quay phát trúng luôn anh em ơi Đây Quay phát trúng luôn các bạn ơi Vĩnh viễn luôn à, Ok Thế là Ê, chết cha tôi lỡ xài hết bốn mấy xu của kim cương ờ, bốn uh, mươi mấy kim cương của simi anh em ơi xài lố rồi mấy má ơi xài lố rồi <laughs> ok mọi người ơi và ngày hôm nay mình đã quay cho simmy gọi là một số thứ rồi và hy vọng là simmy mà coi video này thì sẽ vui hơn một chút xíu nha và có lẽ là video của mình sẽ phải kết thúc tại đây thôi và nếu mà bạn nào yêu thích video này thì đừng quên đây là cho channel của mình một nút like share và subscribe còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo bye bye